Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Sáng nay, mùng 1 tháng 9 năm 2022, tại Quảng Ninh đã diễn ra lễ khánh thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái. Tuyến đường dài 80 km, điểm đầu gần sân bay quốc tế Vân Đồn và điểm cuối đấu nối với đường dẫn lên cầu Bắc Luân 2, thành phố Móng Cái, với tổng số vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ kết nối với cao tốc Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái –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 Ngày 1 tháng 9 năm 2022, cao tốc Vân Đồn Móng Cái chính thức khánh thành. Đến 15 giờ cùng ngày, cao tốc chính thức đi vào hoạt động và miễn phí vé đến hết tháng 9. Dự án này đưa vào sử dụng không chỉ thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh, mà còn góp phần quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất kinh doanh của cả nước, đặc biệt là các hoạt động logistics, vận tải hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng trên trục cao tốc dài gần 200 km đưa Quảng Ninh trở thành địa phương sở hữu tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, kết nối ba khu kinh tế với cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái chính thức khởi công từ năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 80 km, trong đó đoạn Vân Đồn Tiên Yên dài 16,8 km, được triển khai theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư là hơn 3.650 tỷ đồng. Đây là tuyến cao tốc thứ hai của Quảng Ninh, được tỉnh xây dựng bằng nguồn ngân sách của địa phương sau tuyến cao tốc Bạch Đằng, Hạ Long. Tuyến Tiên Yên – Móng Cái dài 63,26 km, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư là hơn 9.110 tỷ đồng. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái là một trong những cao tốc sở hữu nhiều cây cầu vượt biển – vượt sông suối với 35 cây cầu trên toàn tuyến. Đây là tuyến đường hoàn toàn mới đi qua các địa phương Vân Đồn, Tiền Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái. Trong đó, cầu Vân Tiên là cầu vượt biển có kiến trúc đẹp, kỹ thuật hiện đại và dài nhất của Quảng Ninh với tổng chiều dài 1,5 km. Cây cầu được hoàn thành trong khoảng 330 ngày. Đây cũng là một kỷ lục mới của việc thi công các công trình cầu vượt biển của Việt Nam. Cao tốc có quy mô 4 làn xe, với chiều rộng nền đường là 25,25m, gồm có 4 làn xe vận tốc thiết kế 120 km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729-2012. Ngoài ra, hai làn đường dừng đỗ khẩn cấp được chạy song song với tuyến đường. Nhìn vào thời gian bắt đầu xây dựng tuyến đường có thể thấy, tuyến đường bắt đầu xây dựng từ năm 2019 thì suốt 2 năm 2020-2021, chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn do vướng dịch Covid-19 và thời tiết thất thường gây ảnh hưởng đến tiến độ của toàn tuyến. Đến ngày 29 tháng 8 năm 2012, hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến đã được lắp đặt xong và tiến hành đóng điện với hơn 8.000 cột đèn trên toàn tuyến, đánh dấu hoàn thành toàn bộ công trình. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên, duy nhất tại Việt Nam được trang bị điện chiếu sáng, thay vì chỉ có điện chiếu sáng tại các nút giao thông trạm thu phí và các cầu trên tuyến. Ngoài ra, hệ thống biển báo phản quang, biển chỉ dẫn điện tử được lắp đặt dọc tuyến cũng giúp người dân thuận tiện di chuyển ngay cả vào buổi tối. Hiện tại các hạng mục đã hoàn thiện xong. Tuyến cao tốc khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian từ Móng Cái đến Hạ Long còn 1,5 tiếng. Đi theo quốc lộ 18 mất khoảng 3 tiếng. Từ Móng Cái đến Hà Nội còn 3 tiếng thay vì 5,5 tiếng như hiện tại. tuyến cao tốc kết nối khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thành phố Móng Cái với nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm của Quảng Ninh như khu kinh tế biển Quảng Yên, khu kinh tế Vân Đồn, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà. Tuyến cao tốc được đưa vào sử dụng cũng sẽ kết nối ba sân bay nội bài ở Hà Nội, Cát Bi, Hải Phòng và Vân Đồn, Quảng Ninh với khu vực biên giới, cửa khẩu Móng Cái Dự án cũng kết nối với cao tốc Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất cả nước với gần 600 km. Tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái dài 79,38 km sẽ khai thác vận tốc tối đa là 120 km/h, vận tốc tối thiểu là 60 km/h. Riêng đoạn cao tốc từ nút giao Đoàn Kết đến nút giao Bình Dân ở huyện Vân Đồn dài 11,5 km sẽ khai thác với vận tốc tối đa là 100 km/h, vận tốc tối thiểu là 60 km/h. Như vậy, trong vòng 4 năm qua, Quảng Ninh không chỉ là tỉnh đầu tiên trong cả nước làm cao tốc, mà còn trở thành một hình mẫu về huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng được cao tốc. Tổng số tiền đầu tư cho ba cao tốc Hạ Long Hải Phòng, Hạ Long Vân Đồn, Vân Đồn Móng Cái là gần 40.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư tư nhân đóng góp trên 28.000 tỷ đồng, số còn lại là vốn từ nguồn ngân sách. Được ví như một Việt Nam thu nhỏ, Quảng Ninh có vị trí đặc điểm chiến lược với nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, hội tụ đa dạng các loại hình địa hình từ đồng bằng, vùng núi cho đến biển đảo, tạo nên sự phong phú và độc đáo về cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa, tạo nên lợi thế cạnh tranh của vùng đất và con người Quảng Ninh trên tương quan quốc gia và quốc tế. Với tầm nhìn chiến lược và nhất quán về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ nâu sang xanh, Quảng Ninh đã hợp tác với nhiều tập đoàn tư vấn hàng đầu của thế giới để xây dựng 7 quy hoạch với 3 đột phá chiến lược. Xác định giao thông là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế xã hội – Quảng Ninh đã tiên phong trong cả nước áp dụng các mô hình, phương thức mới trong thu hút đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo hình thức đầu tư PPP, triển khai đồng bộ và đưa vào khai thác hàng loạt dự án đầu tư trọng điểm trong cả đường bộ, đường biển và đường hàng không. Ví dụ như hệ thống cao tốc huyết mạch Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực trong tỉnh, kết nối Quảng Ninh với các tỉnh thành trong nước một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn đồng thời khẳng định vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế giữa ASEAN với Trung Quốc. Cùng với đường bộ, đường biển của Quảng Ninh cũng được chú trọng trong phát triển hiện đại với hệ thống cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, hệ thống cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cảng chuyên biệt hiện đại nhất Việt Nam, đóng những con tàu du lịch lớn nhất thế giới. Các cảng biển Quảng Ninh đều được kết nối bằng cao tốc hiện đại, tạo thuận lợi lớn trong di chuyển và vận chuyển hàng hóa.